ôi rồi ôi sao lại thế chứ Oh, no, no, no, no. No, no, no. Nguy hiểm vậy Máy mình có giáp 3 Mấy thằng kia nó cướp kill mình hết rồi các bạn per qua ôi rồi ôi sao lại thế chứ rồi cái này cái cho nó hấp dẫn cứ đi 哦，孔古板呐。哇，yeah。Oh à? no. Câu vừa năm rồi. Câu vừa năm một ăn. Aku mau nama itu. Oke. Ya. Sorry. So sorry nama itu. oke oke ini Duluan mana l e t go, let's go, go. 去呀，去呀。

ตรงนี้แล้ว xanh này thật nha còn 14 thằng cover mi có thằng ở trong nhà này bom bom bom bom もくも còn số 1 kìa số 1 hướng 285 là cái gì nhở, đâu có số 1 kia nhở? rồi gốc cây vào ok xong nút một này nút thằng úp vào này ok Đấy vậy hấp dẫn quá